học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô trò mình lại được gặp nhau ở trong cái chủ đề bước vào hội. Thì trước khi học bài thì cô sẽ sửa cái bài tập về nhà cho các em nhé. Thì trong bài tập về nhà cô ra có một câu hơi khác so với những bài cô dạy ở trong cái buổi học đấy. Nên cô sợ rằng là có một số bạn sẽ băn khoăn thắc mắc không biết làm như thế nào. Bây giờ cô sẽ chữa cái bài tập đó cho các em. Đó là cái bài toán tìm x y thuộc số tự nhiên n biết rằng cô chỉ chữa câu em là x nhân y cộng 2x bằng 3 đấy thì để làm được câu này thì chúng ta chỉ qua một bước biến đổi sẽ chuyển về bài toán quen thuộc mà cô đã hướng dẫn các em đấy đó là chúng ta sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng theo chiều ngược lại đó là gì đó là nếu như xuất hiện a nhân b cộng a nhân c thì nó sẽ bằng a nhân b cộng c đấy. chúng ta nhớ lại tính chất này chưa đấy. hoặc là nếu như trừ a nhân c thì nó sẽ bằng a nhân với b trừ c Đây, đây là tính chất chúng ta dùng rất nhiều trong quá trình giải toán em ạ đấy thì đối với bài này chúng ta nhìn thấy là đây là x nhân y đây là cộng với hai nhân vì nó có chung với a cái x x này chính là a trong công thức này đúng không vậy thì ta suy ra được x nhân với y cộng a đấy như vậy chỉ bằng một mức biến đổi nhỏ chúng ta đã đưa này trở về bài toán quen thuộc mà cô đã hướng dẫn các em cách giải đúng không? Thì đến đây ta lý luận là gì? Vì x y thuộc n, do đó x và y cộng 2 sẽ là ước của số 3, đúng không? Thì ước của 3 là gồm số nào? Chúng ta học rồi. Đấy, đây ta lý luận nào. Vì x y thuộc n nên x và y cộng 2 sẽ phải là ước của 3. Đấy. cái bạn 1 và số 3 à, đúng không nào do đó chúng ta cho x và y cộng 2 lần lượt nhận các giá trị 1 và 3 nhưng nó phụ thuộc lẫn nhau các em ạ có nghĩa là nếu x bằng 1 thì y cộng 2 này phải bằng bằng 3 để cho nhân đại nó bằng 3 với lưu ý ở đây bạn làm mà để ý chúng ta thấy do y cộng n cho nên y cộng 2 này luôn lớn hơn hoặc bằng 2 do đó y hiểu chưa đấy vậy chúng ta chỉ có một trường hợp duy nhất đó là x bằng một và y cộng hai bằng ba mà thôi đấy mà ước của ba là gồm một và ba và y cộng hai lại lớn hơn hoặc bằng hai nên ta chỉ có một trường hợp thôi em nên x bằng một và y cộng hai phải bằng ba đấy cô ghi dấu này là dấu vào luôn mà không đánh ghi chữ vào cũng được nhé suy ra x bằng một và y bằng một đó chính là kết quả cuối cùng bạn nào đã làm bài này rồi thì các bạn so sánh kết quả của các em với kết quả của cô nhá học với cô là em nhớ là chúng ta phải ghi bài này làm bài tập thật đầy đủ được không nào bài nào khó khăn thì cái bài đằng sau kế tiếp cô sẽ hướng dẫn đấy nên các em không phải lo lắng mà các bây giờ các em sẽ ghi bài hoàn thành bài vào để chúng ta chuyển sang nội dung bài hôm nay Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài hôm nay. Vẫn là bài toán tìm x y thuộc n biết. Đấy. Như vậy cái bài tập cô chữa bài E ở kia thì bây giờ cô sẽ ra thêm các bài để các em làm thật thạo đi nhá. Đấy, chủ yếu hôm nay cô muốn hướng dẫn các em cách nhân xét để nó giảm bớt trường hợp. Đấy, bây giờ chúng ta tiến hành làm câu A. Câu A ta có x y cộng 7y bằng 9 thì ở đây chúng ta quan sát thấy rằng xy 7y này có chung thừa số là 7 đúng không nào chúng ta đặt y ra ngoài y ra ngoài trong sẽ còn x xy đặt y ra thì còn x đây là 7y mà đặt y ra thì còn cộng với 7 bằng 9 đấy đến đây thì chúng ta làm rất dễ dàng rồi đúng không em đấy ta đến luận là vì xy thuộc tập hợp số tự nhiên n nên y và x cộng 7 cũng là thuộc tập hợp số tự nhiên n. Do đó y và x cộng 7 sẽ là ước của 9. Đấy, nhân lại bằng 9 thì nó phải là ước của 9. Chúng ta học bài ước của một đúng không? Thế mà ước của chúng ta, ước của 9 chúng ta gồm những số nào? Các bạn có nhớ cách tìm ước của 9 không? À, chúng ta sẽ lấy số 9 này chia cho các số từ 1 đến 9. Số nào mà 9 chia hết số đó sẽ là ước. Vậy ước của 9 là gồm 1 ba à chín à, đúng chưa nào Đấy. bây giờ chúng ta để ý cho cô này vậy thì y và x cộng 7 là sẽ lần lượt những giá trị này đúng không đương nhiên rằng là y và x cộng 7 nó sẽ ràng buộc lẫn nhau Đấy. bởi vì nó phải thỏa mãn điều kiện là y nhân x cộng 7 bằng 9 nhưng ở đây chúng ta thấy x cộng n đấy cho nên là x cộng 7 này phải lớn hơn hoặc bằng 7 vậy x cộng 7 này chỉ nhận được giá trị nào trong các giá trị này đúng không à mà hay là ta có x cộng 7 lớn hơn hoặc bằng 7 nên x cộng 7 này chỉ có thể nhận giá trị 9 mà thôi đúng không nhỉ mà khi x cộng 7 nhận giá trị 9 thì y này phải nhận mấy để nhân lại bằng 9 em thì y này phải nhận bằng 1 đấy thì do đó x cộng 7 bằng 9 thì nên x cộng 7 bằng 9 và y lúc đó phải bằng bằng 1 đấy và chúng ta kết luận do vậy x cộng 7 bằng 9 thì x sẽ bằng mấy các em? x bằng 2 và y sẽ bằng Đấy, đó chính là cái cách làm bài này. Còn nếu như bạn nào mà không nhận xét được x cộng 7 bằng lớn hơn bằng 7 thì các bạn phải lần lượt cho x cộng 7 bằng 1, x cộng 7 bằng 3, x cộng 7 bằng 9. Trong trường x cộng 7 bằng 1 các bạn sẽ kéo theo y bằng 9, x cộng 7 bằng 3 thì y phải bằng 3, x cộng 7 bằng 9 thì y phải bằng 1. Nhưng mà trong trường x cộng 7 bằng 1 chẳng hạn, cô ví dụ x cộng 7 bằng em đang học số tự nhiên đúng không thì có giá trị nào mà x cộng với 7 số tự nhiên nào mà cộng 7 bằng 1 không à, không ở trường này loại đấy như vậy nếu em không nhận xét thì em ghi các trường hợp ra và chắc chắn các trường hợp đó sẽ loại các em đấy thì đó là cái cách làm bài a như vậy thì hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ làm câu b câu c và câu d chúng ta tiến hành làm câu b Đấy, chúng ta làm B em nhé câu B ta có 2xy cộng 3x bằng 6 thì câu này thì cô biết rồi cô biết là các em là biết cách biết đổi ra tích rồi đúng không nào nhưng mà cô muốn nhấn mạnh ở bài này đó là cái cách nhận xét thôi đấy bây giờ ta thấy này x với x đúng không có thừa số chung là x trong là 2y cộng 3 đấy, bằng 6 thì đến đây các bạn mình được cái biến đổi rồi đúng không nào và cái lý luận bước tiếp theo thì các bạn lý luận rồi đúng không đấy chúng ta vì này x y thuộc n em mà lý luận như thế nên x và 2y cộng 3 sẽ phải là ước của 6 được chưa à thế mà ước của 6 là gồm bao nhiêu ước của 6 là gồm số nào à, đó là một là mấy nữa là hai là ba vậy thì chúng ta phải lần lượt cho các dạng cây x và hai x của ba này nhận các số 1, 2, 3 và 6 đúng không nào Đấy. nhưng ở đây các bạn lại để ý hai y cộng ba này y là số tự nhiên do đó hai y cộng ba này luôn lớn hơn hoặc bằng với hơn nữa là thậm chí nó không những có nhớ không à bởi vì đây chúng ta sử dụng tính chất chia hữu của tổng đúng không tính chất chia của tổng là hai y này chia được cho hai nhưng số 3 này lại không chia được cho hai cho nên tổng này sẽ không chia được hai vậy thì trong các giá trị một hai ba và sáu giá trị nào lớn hơn hoặc bằng ba mà lại không chia hết cho hai thì chúng ta sẽ chọn giá trị này Đấy. như vậy hai y cộng ba sẽ nhận giá trị nào trong các giá trị đó các em à một thì không được rồi bé hơn ba đúng không hai không được ba thì có thể được đúng không ba là lớn hơn ba và thỏa mãn điều kiện thứ nhất điều thứ hai là nó phải không chia cho hai nó không chia cho hai không à nó cũng không chia cho hai như vậy chúng ta chọn giá trị là ba thế sáu thì sao sáu thì thỏa mãn điều kiện là lớn hơn hoặc bằng ba nhưng lại không thỏa mãn cái điều kiện là không chia cho hai đối với sáu là chia cho hai đúng không do đó hai y của ba chỉ có một trường hợp Đấy, chúng ta hiểu cái phân tích của cô chưa? À, bạn nào chưa hiểu chúng ta phải nghe lại kem nhá. Đấy, chứ chúng ta cứ nghe mơ mơ màng màng chúng ta không hiểu chúng ta chán không xem nữa là như vậy chúng ta chưa có tinh thần học tập tốt. Đấy, bài dễ làm rồi phải làm bài khó hơn một chút xíu. Đấy, bây giờ chúng ta mới luận nhá. ta có à? 2 y cộng ba này lớn hơn hoặc bằng 3 với mọi y thuộc n với mọi y thuộc n được chưa và ta lại cũng có gì và ta lại cũng có ta cũng có cũng có thêm cái khi có 2 cộng 3 rồi thì chúng ta tìm ngay được x bởi vì x nhân 2 cộng 3 bằng 6 mà các em như vậy thì x phải bằng mấy em cô viết dấu bà luôn nhá à x sẽ bằng 2 cứ nhầm à, 2 cộng 3 bằng 3 các em hãy tưởng tượng để giải ra giá trị của y nhá như vậy 2 y sẽ bằng 3 trừ 3 x bằng 2 thì các em cứ viết theo như vậy được chưa hỏi em giải y này các em giải thích tự y đi từ đây chúng ta suy ra 2y bằng 0 x bằng 2 như vậy là y bằng 0 còn x thì bằng 2 Đấy, như vậy đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta nhé thêm kết luận vậy x bằng 2 y bằng 0 Đấy. trong trường hợp bạn nào mà không nhận xét được bởi hai cái dòng này em là hai cái dòng này các bạn không nhận xét được không viết ra được hai dòng này thì chúng ta cũng từng tự cho x và hai y cộng ba nhân lần lượt bốn giá trị này đấy như vậy chúng ta sẽ có bốn trường hợp chứ không phải một trường hợp như này nữa đúng không như vậy các em mà nhận xét được thì các em chỉ có một trường hợp thôi mà các em không nhận xét được các em phải có bốn trường hợp đấy và sẽ có ba trường hợp sẽ loại đi bởi vì x y là thuộc nợ bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài C bài C ta có xy cộng 4x bằng 6 Đấy. chúng ta lại tiếp tục đặt thừa số chung x ra ngoài trong sẽ là y cộng 4 bằng 6 như vậy đến đây chúng ta sẽ làm gần lượt giống như cô đã hướng dẫn các em ở bài B mà x và y cộng 4 này là ước của 6 ước của 6 thì giống như bài bên là 1, 2, 3 và 6 vậy thì giá trị nào là ước của 6 mà lớn hơn 4 đó chỉ có một số mấy thôi chỉ có số 6 mà thôi Đấy. do đó bài này chúng ta chỉ có trường hợp là y cộng 4 bằng 6 mà khi y cộng 4 bằng 6 thì đương nhiên x phải bằng à, bằng 1 Và từ đây chúng ta sẽ tìm ra được y và, và x thì đến đây các em sẽ tự trình bày bài này các em nhé Đấy. bởi vì nó hoàn toàn tương tự bài B Đấy. nó cái nhận xét là một chút chữ thôi được chưa nào bây giờ cô sẽ chuyển sang cái bài d em tự trình bày bài b bài c nhá đến đây em trình bày hết chúng ta chuyển sang bài c ta có 2 y cộng x bằng Đấy. thì đến đây chúng ta cũng làm tương tự các bài a b c d chúng ta phải đưa về tích đúng không để tạo xem là cái nào sẽ là bước của bốn đặt thừa số chung x đến đây chúng ta cũng biết rằng là gì là vì x y thuộc tập hợp số tự nhiên n nên x và 2y cộng 1 này sẽ là gì à là ước của 4 đến đây ai cũng biết rồi xuyên suốt các bài giảng của cô các em nghe là em đã hiểu chỗ này rồi đúng không nào nhưng ở đây cô muốn nhấn mạnh một điều cho các em nhận xét thôi à, ở đây chúng ta sẽ nhận xét được cái thừa số 2y cộng 1 2y cộng 1 thì lớn bằng 1 thì gốc của 4 chúng ta có mà bước của bốn công nghi thức của bốn này là đây chúng ta biện nhận xét nhé sẽ là gì một này hai này bốn đấy nếu như các nhận xét là hai cộng một lớn bằng một thì tất cả các ước này đều lớn bằng một và chúng ta không nên nhận xét theo chiều hướng đó chúng ta sẽ nhận xét hai cộng một là chia hết cho mấy hay là không chia cho mấy em đấy thì các em biết rằng là hai cộng một thì như thế nào thì không chia được cho hai không phải giải thích nhiều nữa đúng không vậy thì ước nào của bốn mà không chia được cho hai hả ước nào là bốn mà không trừ cho hai các em à chỉ có số 1 mà thôi đúng không vậy thì hai y cộng một phải bằng bằng một đấy thế các em đã tự viết được cách tự trình bày được hướng này chưa em trình bày tương tự như câu b các em nhé đến đây chúng ta sẽ có một trường hợp đó là gì là hai y cộng một sẽ phải bằng mấy bằng một mà khi đó thì x phải bằng mấy các em để nhân lại bằng bốn thì x phải bằng bằng 4 từ đây chúng ta sẽ tìm ra được y và tìm ra được x chúng ta tự hoàn thiện cái bài làm này đấy vì nó tương tự nên cô chỉ giảng một bài thôi và cô sẽ nêu cách làm như vậy và các em tự viết lấy cách trình bày bài được chưa nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài khác cô sẽ chuẩn bị bài tập về nhà cho các em được không các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì các em hãy cố gắng hoàn thành bài tập tốt nhé. Nếu bạn nào mà nhận xét được thì chúng ta phải nhận xét một cách triệt để. Đấy, còn bạn nào chưa nhận xét được thì chúng ta xem lại các bài giảng cô hướng dẫn nhận xét như thế nào để các em nhận xét để chúng ta loại bớt các trường hợp đi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.